liên kết như một cái cuộc sinh sống giữa tất cả các vùng miền của hệ thống điện Việt Nam à, tạo nên những cái cái sự phân bổ đồng đều cho toàn đất nước là một trong những người đầu tiên được tham gia đào tạo để tiếp quản vận hành đường dây ông Nguyễn Tài đội trưởng đội truyền tải điện chư C truyền tải điện Gia Lai cho biết khó khăn những ngày đầu là không ít nhưng tất cả anh em đều làm việc với tinh thần rất hứng khởi sau 25 năm Người thanh niên ngày ấy vẫn khoác trên mình màu áo truyền tài điện, vẫn là người lính đường dây ba cùng, cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc với người dân, bảo vệ an toàn đường dây để dòng điện thông suốt. Những cái khó khăn ờ, đầu tiên bao giờ nó cũng có cái nhiều cái rất ờ, vất vả về kể cả gì ở rồi ờ, trong công tác quản lý vận hành nó là còn rất nhiều cái mà chúng ta cần phải khắc phục và còn nhiều nữa những kỹ sư công nhân của truyền tài điện quốc gia đã trưởng thành nhanh chóng, vượt lên là chủ kỹ thuật và công nghệ mới hiện đại, ứng dụng vào thực tế sản xuất để vận hành an toàn.